riêng mà làm xoăn lạnh nhé à đây là cỡ trục à nếu mà thực ra khi mà mọi người quấn ấy thì mình sẽ dùng cỡ trục nếu mà da mà xoăn to như này thì mọi người có thể dùng cỡ trục 22 nhưng mà đây mình sử dụng cỡ trục 19 nhưng mà mình bắt nước tóc rất là dày thì da sóng nó sẽ đanh và nó đẹp hơn nó chắc sóng hơn còn nếu bình thường mình dùng cỡ trục 22 cũng được Nhưng mà cỡ trục 22 ấy, thì như tóc của chị rất là dày Mà mình bắt nấp dạ, tóc dạ. mỏng bình thường thì phải mấy chục cái cái trục ở trên đầu thì rất là lặng mà quấn thì nó lâu thôi không có tác dụng gì nên là mình dùng chỉ dùng cỡ trục 19 và sau đấy bắt lớp tóc dày lên rồi mình quấn chị thơm xinh gái ơi thu thơm nguyễn ơi <laughs> chị thu thơm nguyễn ơi đây là kiểu tóc 2021 nhá <laughs> nó cái lén fan một xưa chưa cửa sư xin tạ ơ ơ lính ơ y nén Ừ. mọi người có thể là theo ừ. dõi ờ, kiểu cắt của anh Bình luôn nhé dạ Thế nên bảo anh đừng để đừng cắt trên nhé vâng để cho nó dày nó lọn đẹp thì chỉ sửa qua cho đỡ bị lỗi ừ. cho đỡ bị ừ. hụt cái tóc hôm trước Đúng chị rồi, cắt thôi chị chỉ làm chi chỉnh rồi không kịp à. Vâng. Chị thơ này, vừa lấy uống bằng thuốc Mackenzie xong đấy Uống lạnh này đẹp không? Đẹp không? Riêng uốn lạnh này thì bình thường mọi người uốn lạnh là tóc hay bị xù nhá Nhưng mà mình làm đầu lạnh không bao giờ bị xù tóc Kể cả tóc khách hàng có để khô tự nhiên à, Mọi người có thể vào vào phê của chị Hà Ca hả? Đấy thì um, mọi người theo dõi phê của chị Kể cả chị để khô tự nhiên không cần bóp gel, bóp dưỡng gì Tóc bao giờ cũng rất là đẹp chứ không phải là cứ mình mình cứ làm xoăn tự ờ, mình cứ làm ờ, xoăn máy là, là tóc không xù đâu mình làm xoăn lạnh không bao giờ bị xù chị lý nhá nếu mà mọi người mà làm xoăn lạnh ấy mình tránh tình trạng bị tóc xù ấy thì ờ, cái form tóc ấy đầu tiên là mọi người cắt ra một cái form tóc cho nó chuẩn trước đã Đấy, xong rồi khi mà mọi người quấn trục ấy thì mình quấn thật chặt tay vào, thật chắc tay vào thì ra cái sóng nó sẽ đanh sóng nên là khi mà tóc khô tự nhiên ra thì nó Áo sẽ không có bị xù tóc đâu ạ. Ừ, chị phải xin lỗi em <coughs> rồi. Mai chị chuyển tiền xe cho em, mai ngân hàng nó còn làm không nhỉ? Không chị mai thứ bảy. Thế phải mai chị chuyển xe ra xe rồi em ra chợ Hồng Xuân em lấy nhá chị bà Ngọc ơi, à, em có chị phải đi à, tóc của chị em uốn xong chị em dạ. ủ mũ kích nhiệt 30 phút xong là để nguội dạ. 10 phút xong em dập thuốc xuống hai à, 15 phút đấy không đến một tiếng đúng không ờ được rồi ok em rồi dạ, rồi dạ, ok em ừ, sáng nay vì chị chị có việc rồi ok không sao đâu nhé Thế thì tôi triển khai tour 샤민 딜파니 샤민 타이 cái 타 à? cái cái cái cái cái gáy cắt nó bị uh, đợt trước chị cắt đấy nó bị tù quá nó cắt bị hẫng cắt bị hẫng bị tù Còn xong bắt đầu về em biết không ngày nào ngày nào chị cũng phải bôi tủy sống nó biết đứng im mỗi mỗi lần ngủ dậy á nó ngửa ngược ra phía rồi tóc của chị dày mà cắt không cẩn thận nó cứ hay bị vảnh ra chị thơm ơi em đang ở salon em đang ở công ty sang năm là lên nhà mình đấy nhá chị thơm xinh gái nhá ra tết à, ra tết là anh chị nào mà Ờ, các anh chị cố gắng sắp xếp lịch ờ, học nâng cao chuyên cắt uốn ấy ra ngoài Tết bắt đầu từ tháng tư dương lịch trở đi nhá à, mọi người theo dõi cái form tóc này mình uốn xong mình sửa luôn bình thường ấy khi mà tóc những cái kiểu tóc ngắn tóc của chị cực kỳ dày luôn nếu mà mình cắt không cẩn thận ấy là à, tóc nó hay bị đá ra ngoài Đúng rồi mà cắt những cái kiểu tóc ngắn này là khi mà bị hụt bị hẫng ấy là rõ một một luôn Thật ra tóc của chị tóc của chị cái tóc nó cứng dễ cắt chứ đúng không nó dễ vào form chứ chị đẹp Ok Chị theo thầy một năm à. cũng được <laughs> Mình giờ nó tóc nó bị hụt hết kìa à, chỗ dưới thì ngắn xong chỗ ừ, giữa thì lại dài xong trên nó lại ngắn nó không ra một cái hình gì cả mũ kinh nhiệt của chị không thấy nóng chị ơi mũ kinh nhiệt đây nó chỉ là ấm thôi chứ nó không có nóng đâu chị ạ nếu mà mũ kinh nhiệt đây nó có hai lớp một nấc chung và một ờ, chị bật nấc chung ấy thì nó hơi ấm còn lớp mà chị ờ, bật cao lên thì nó hơi nóng một chút đấy cái phần trên là em dùng trục 19 em quấn phần dưới em dùng trục 16 em quấn tóc rất là dày bình thường mọi người có thể dùng cỡ trục 22 nhưng mà nếu mà dùng cỡ trục 22 mà tóc dày như này mà mình mình bắt uh, tóc bình thường mình quấn thì mất rất là nhiều trục và mất rất là nhiều thời gian vậy cho nên là mình à, dùng cỡ trục um, cỡ trục chung là cỡ trục 19 phổ thông hay dùng nhiều nhất sau khi đấy mình bắt lớp tóc dày lên thì ra sóng nó sẽ như cỡ trục 22 thôi Vâng chị có thể bật nước chung đấy bật nước chung um, mũ kích nhật là được rồi bình thường mọi người làm bằng cái thuốc uốn làm bằng thuốc uốn uh, trực tiếp magazine này này thì um, mình dùng mũ kinh nhiệt nên có một tí nhiệt vào thì nó sẽ nhanh hiệu quả nó cao hơn và sóng nó lẩy sóng hơn còn mình để không mà không ngồi gì cũng được nhưng mà nó sẽ là nâu hơn thôi còn như là thuốc số 2 mình dập trực tiếp luôn <coughs> Ngày mai em ở Hải Phòng Ngày mai em ở An Não Hải Phòng Anh chị nào mà ở gần đấy thì có thể ra nhá mai em làm chương trình cho bạn em ở đấy Chị ơi trước khi mình làm ấy, thì mình ờ, gội đầu thật sạch chỉ dùng dầu gội không thôi à, Còn sau khi mình làm thì mình dùng dầu xả nhé Chứ làm xong thì mình ờ, không dùng dầu gội nếu cái form tóc của chị ấy thì ờ, mới mới cắt nhưng mà bị hụt rất là nhiều nên là vừa nãy là uốn xong xong anh Bình sửa qua một chút thôi Ok chị Thơm Mai lên Hà Nội luôn nhá <laughs> Có dám lên hay không thôi rồi chị ạ làm xong mình dùng chỉ cần dùng mỗi dầu xá thôi nhá bên đây cái thuốc uốn uh, ờ, uốn đa lăng đấy uốn ma cây gì ấy em dùng chưa nhỉ đợt vừa rồi có rất là nhiều anh chị uh, lấy thuốc uốn này đấy đây này ab này như cái tóc của chị ấy là như cái form tóc của chị mình làm được ba đầu mọi người bôi thì không cần phải bôi thật kỹ đâu à không cần phải là bôi đắp thật nhiều thuốc lên đâu nhưng chỉ cần đủ độ ngấm là được rồi nhiều khi mình đắp nhiều thuốc lên ấy dư thừa thì tóc nó ra nó sẽ dễ bị khô còn như mình làm cái gì cũng thế ví dụ bình thường mình ăn cơm nhiều quá thì cũng cảm thấy khó chịu mà cho nên khi mình dùng thuốc ở trên tóc ấy, thì anh chị đừng dùng số lượng thuốc nó nhiều quá đấy bên đây em thử xem cái thuốc này nhá thuốc này uốn lạnh này uốn nóng đều rất là ok nhá như cái tóc của chị ấy là vừa lấy là mình ờ, uốn ờ, uốn ờ, lạnh đấy thì như là cái này ấy bình thường anh chị mà dùng đối với lại chất tóc um, khỏe và chất tóc trung bình ấy thì mình cuộn trục xong rồi mình kích ngồi mũ chạy mũ kích nhiệt còn nếu mà ai không có mũ kích nhiệt thì mình có thể ngồi máy hấp ozone mọi người thấy cái sóng nó rất là tròn đấy ạ đúng không sóng rất là tròn và đanh sóng thì mình ngồi uh, uh, khoảng tầm 40 phút đối với lại tóc khỏe chưa làm hóa chất bao giờ còn tóc trung bình thì mình ngồi 30 phút thôi còn tóc lát với lại tóc yếu thì mình hòa nước hòa thuốc với nước khoảng tầm 40 phần trăm nước và ngồi ngồi mũ kinh nhật ờ, chỉ khoảng tầm 15 ờ, phút thôi và để nguội 15 phút đến 10 đến 15 phút mình dập thuốc số 2 trực tiếp lên là được thuốc số 1 cái này thì không phải xả đi đâu mà mình dập trực tiếp thuốc dập định hình luôn vậy cho nên là nó rất là nhanh không phải mất công thời gian đi xả đi sấy nữa <coughs> cái đuôi đuôi tóc tỉa lơ thơ tỉa như con điên sáng ra ngủ nó cứ vật hai bên mặt nó toe ra như <laughs> mình tóc mình mà làm mẫu là đẹp cực kỳ Bine hôm nào mà em lấy hàng ấy thì lấy thử cái thuốc uống này về làm nhá còn như là lấy thì chị sẽ cho hướng dẫn sử dụng của thuốc rất là kỹ Em có thể là uốn máy hoặc là uốn lạnh đều được Những cái kiểu tóc xoăn à, Cái thuốc này ấy, thì nó phù hợp cho là Làm xoăn tóc nam, làm dập xù Làm xoăn nhiều, ví dụ như xoăn đầu đũa Hay là xoăn sát chân ấy Thì cái thuốc này nó làm nó rất là phù hợp nhé còn những cái kiểu mà xoăn mình làm xoăn ờ, thời trang ấy ví dụ xoăn sông nước hay là xoăn cụp xoăn hoa lê thì mình nên ờ, làm xoăn bằng thuốc uốn thuốc uốn kỹ thuật số thuốc uốn máy thì nó sẽ đẹp hơn còn như thuốc này thì bình thường mình làm những cái kiểu xoăn ờ, ngắn thời trang như này này đấy mình cũng quấn lên sát chân thì mình làm bằng thuốc uốn này vừa nhanh vừa hiệu quả đặc biệt là cái thuốc này bình thường như mọi người làm xoăn lạnh ấy thì da cái tóc nó hay bị xù nhưng mà thuốc này nó không có xù đâu khi mà mình làm mình cứ cố gắng ờ, quấn thật chắc tay thật chặt tay vào cắt ra cái cái cái đằng sau của chị nó nó ôm đẹp này. ra Tết thì năm nay em có dự định là dạy cả là xoăn những kiểu xoăn ngắn nhưng mà khóa riêng những kiểu tóc ngắn cá tính là khóa riêng nếu mà anh chị nào mà học thì cứ theo dõi đến lúc gì có khóa thì em đăng bây giờ thì những cái kiểu tóc ngắn ấy mình cũng rất là thịnh hành ấy. làm thuốc nhà mình độ an toàn <laughs> cao chị nhỉ làm trong cái suy nghĩ gì ngày xưa mới đầu là chị dùng máy hơi nước nó cũng dùng thuốc này là còn gì ừ, làm dâu cái thuốc này ừ, thật thật dâu lên sướng <laughs> chị Phương ở Lạng Sơn ấy, cũng thế một tháng mấy thùng này thùng 60 cặp Nãy cho nước rồi đấy, không về máy đi nữa này Không Hơi nước, máy hơi nước nó nó không an toàn Với lại là Mà chị làm hot lắm đấy 短不是短发，短发就用美凯琳的这个烫是很好。tóc ừ, ngắn là uốn bằng thuốc uốn bằng tivi này đẹp tự nhiên ừ, xù rất là đanh nhá à, Sáng rất tròn sáng rất đẹp 北京有一个也是我们中国人开的，他用的也厉害。这个 mai về làm cho mẹ chồng tôi kiểu như thế nhá trời ơi bà cắt ngắn đấy hả xuống ngắn luôn hả được làm cho bà kiểu xoăn xù mì á mì tôm á hay là làm kiểu xoăn ngắn này Quảng cáo đầu chị Hà như bình thường <laughs> Được Nhưng mà ngắn của bà ngắn Ngắn thì dài hơn của chị Hà này một tí Chứ bà mặt gầy mà cắt ngắn như này không có hợp chị đang số <laughs> quay đằng sau mà à, ừ. sóng này tanh tanh luôn. nó chỉ là cái đầu dài sóng mới đẹp chứ thật chị nuôi tóc dài đi không tí nữa chị làm cái đầu dài cho khách ấy không chị à. quay ấy con chip nó quay đấy em ạ à. ừ con dạ. chống lại nó quay hết còn nó khôn thế chị à chị tóc chị ấy mà nuôi tóc dài đến à, ngang dây áo con mà quấn ừ. sóng vảnh đẹp lắm luôn hai năm nữa <laughs> giờ già nhé ok cô hằng cô nguyễn hằng ạ Ồ, chị Hà mà quấn dài này thì chắc là những người đi đằng sau thì chắc là xin chữ ký sờ nó dày không phải cái, cái, cái kiểu sợi tóc mình mình chăm sóc được ấy ừ. em nó làm hỏng khô luôn ít giờ cái cái cái cái cái cái cái phần đằng sau của chị ấy nó gọn nó ôm mọi người thấy sóng chưa thả tóc xuống nhìn thấy sóng chưa đẹp không đấy chỉ cần sửa mỗi cái phần gáy đi là nhìn khác ngay chị ạ sóng đẹp hết làm chương trình mà đỉnh để cho chị vào đầu nữa <laughs> Thì đấy thì Điệu lắm Tuần sau, à, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật Em làm chương trình ở nhà chị Hà Ca ở Lam Định Anh chị nào ở Lam Định thì ra nhá Đây là bà chủ salon lớn <laughs> Hiền ơi Vừa bảo mình cắt làm trên Chỉ sửa một tí không. Ít tiền không? Sửa một tí chỉ thấy mà. cái đuôi kìa Nhìn thấy sửa, Không tỉa lên chưa? Chút ít tiền chút khây là Đấy mất Không, mất làm sao được Tại vì cái đuôi chị không thấy cắt nó... Đẹp không chị Lý ơi? Eo ơi nhìn ở trong trong trong điện thoại nhìn nó không được rõ mấy sao Ở ngoài đẹp lắm luôn cái đuôi đuôi tóc tỉa nó ấy quá nó đá quá nên sửa một tí thôi có cắt ngắn đâu cháu ờ, không về Linh Bình cô ạ Tại vì có khách đặt thì cháu mới về thôi <coughs> Cái tóc này ấy, khi mà mình uốn xong ấy Khách hàng về nhà để khô tự nhiên cái lúc khô mình chỉ cần à, dùng à, hai ba giọt tinh à, dầu bóng thôi là được không cần phải bóp gel hay làm gì cả mà để khô tự nhiên tóc cũng không bao giờ xù đấy mà đây là mình làm xuân lạnh mà mọi người thấy cái cái độ uh, sóng nó nó còn hơn là cả xuân nóng ấy, đúng không ạ sóng rất là đanh sóng đeo bờm ừ. có thời gian là mấy cái like thì đấy khổ thế là làm nào nhìn like em chưa À chị về chị bảo ai lâng tông lên xong chị đập phủ bóng trực không, tiếp lên. nhưng mà ý nói là nó không chuẩn nên mình như mình làm nó chưa. Không chỉ phải làm lai mờ thôi, Nhưng mà màu tóc của chị làm như này nó lên là nó mờ nó rất là hợp. Hiểu không? Ừ, tím, tím đất Ừ, màu này hoặc màu tím Tím đất rồi Chị nó học tiếng đất Đấy, giờ nào Không thì làm đi, có đứa khác nó xả chị Chị này chị nhuộm màu đè lên Được, ok 他喜欢就行。嗯，对呀、啊，真的也可以啊，那种感觉也很好啊。 tí này như sấy da hay chị thích sấy da hay là sấy da ta xì hoan dung năng cả ta à ờ. à 就用风机打理对吧？嗯。Ờ. cũng thế mà bên này cũng thế ạ à? bây giờ chị muốn cắt để cho nó đẩy ra ngoài ấy ừ. cắt bị hẫng hết mà em à vâng là bảo mình là cắt làm sao nó phải dựng ra ngoài để đẩy vâng. ra ngoài này đẩy theo chiều này này thì nó mới trẻ vâng chứ đừng có dựng vào trong đấy sửa dạ, đi, đi rồi đi rồi dạ, đi rồi làm gì vâng nó lại ra nó bị đá ra không đá không sao được giờ đá không sao được nữa sau này đừng cắt linh tinh ấy. cái chị mà lấy sang đây cũng thế lúc nào cũng phải đợi hiếu về cắt đấy lối chị xem đến đằng sau nào đây này vẫn bị nhiều linh tinh này à, được nha nó cá lên rồi đấy thán là tán hay là gì? mà? tán nỉ. À? Tán nỉ. Con đẹp luôn. À, cái máy xuân giá. Đấy đấy à? Vâng, chị lấy cái này về chị khai ừ. trương chị tặng khách cũng được đấy. Tôi yếu điểm quy đâu hết hết nó làm sao cái đấy dạ hết nó làm sao cái đấy năm thương mà cái đấy là dành cho khách gia đình mà Bố cho chị xoay gái tí Em phát trực tiếp đấy Chị vào á. ừ. Hiếu có đã phá lý ra lại Được không? Hiếu 他是什么？哎，弟弟，怎么